lưu duyên tình ái nếu lặp lại ta sẽ tề hẹn cùng người ở kiếp sau Dẫu cuộc đời chữ chồng không thương tình thì đến cuối cùng cũng chỉ mình ta đâu Em cứ bước bên cuộc đời em chọn Nơi đóng vóc ngọc ngà và thiêu hoa Chẳng lo toan như những người thường nhật Để anh một mình ở đây không sao cả Cuộc đời này lên lên như sóng bị phận gái Đang đẹp ở khoảng từ đôi mươi Chấp nhận mình đánh mất cho tình khiết Ngày ngồi những cội những ngày đang rong đuổi Bao nhiêu lần chân khóc trong âm thầm hồi ức Mọi thứ ngọt ngào để cố nhân là hồng nghe chưa ban phận nên đã đánh mất thanh xuân một đời người ảo tưởng vị trí trong lòng của người khác Tơ tưởng rồi mang cho mình những vấn vương Đến khi nhận ra họ đã bên ai khác Thì con tim này lại mang những chấn thương Lại là hình bóng em xuất hiện trong mơ, có thể là do anh quá nhớ Để anh kể cho em nghe nỗi buồn của anh Mà tháng trước là thằng con trai ốm nhách với 40 kg đâu phải ai mơ cũng được Sáng dậy trễ để trưa ăn cơm còn chiều làm gì thì chưa biết Tối thì ra đường chở gái đi chơi nhưng tại ông trời là mưa biết Anh đành ở nhà đành than vãn á đù cuối cùng anh gặp em nước da ngâm đen mặt thì đầy mụn nước so thì nở thì đâu kém nhưng mẹ anh bảo yêu vì tâm hồn á mới đúng là chữ yêu nên anh cắm đầu cắm cổ bưng theo dù biết bạn bè nói anh đủ kiểu ghệ mày xấu ghệ mày lùn nhìn cái tướng y như con heo sao mày nói tao nó giống thí kiều mà mày rất nhiều con theo bắt đầu nổi điên rồi phải không nhở trò đầu gấu nữa phải không nhưng mà sự thật nó là như vậy anh đâu chơi trò vu khống nhưng mà khổ nổi là anh yêu em anh đâu là miệng đời chỉ là đôi khi làm biến nhắn tin nên anh giả bộ mất công chuyện rồi để em chờ đợi để em hỏi thăm đơn giản anh thích vậy nhưng mà cho anh hỏi nè khi nào mình tiếp tục cãi nhau đây yêu là ghen yêu là mong yêu là chờ yêu là nhớ yêu là giả lơ hết mấy thằng kia ra không ăn bạc tay biết chớ yêu là mong mỏi đầy chờ đơn giản chỉ là sai con nghe quý ạ Em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười em là nắng Ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trong nhỏ bé Em cao 1m52 Anh thấy em vẫn hay cười Và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn miệt mài vì những câu ca Chẳng biết nói gì cả Em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi Từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là Em làm người yêu anh nhé anh đây không có gì cả Chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ Em đi qua như làn gió nhẹ Khiến trái tim anh bồi hồi Vì anh không ngay đi nhậu nên thấy em anh say mất rồi Tuy anh không phải xoái ca Cũng chẳng có nhiều tiền đô la Nhưng anh có chiếc xe đạp Chở em đi không ngại gì cả Có thêm đôi chân vững chãi Cộng cô chân ngắn mét năm hai Có luôn vòng tay ấm áp Ôm em qua những ngày đông dài những thứ mà em tao xong mình Xe tóc quần áo là những thứ mà tao bao năm Định buồn khu công an là nơi tao đang đăng hình hẹp 48 ngày từ xưa đó không là yên bình Sáng ngày hôm qua cũng như buổi sáng của ngày hôm nay Việc tao làm cũng như mọi ngày còn đã miêu đã thấy Back to my hood Tao làm vì của tao khi trở thành thách vấn đề tao để giao làm vì của tao Ê, Tao không gây hứng như hệ đụng là đập Và hàng ngồi nằm trong túi làm cho buồn thụng và thấp Anh em khi gặp tao cũng biết cũng bay nắp Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chấp nè Còn đối biết cần để cũng cho gì lạc Cảm ơn người đã ban quần áo con đen mặc Chén cơm con đen ăn, còn cơm con đen cắt Cuộc sống có hôm nay con cảm ơn người đã để mắt tới con cuộc sống này có bao nhiêu điều đẹp Nhìn đâu đâu cũng đẹp từ cây bông cho đến đôi dép Cây đẹp nhà đẹp ngoài đường Các em gái đang chạy xe trên đường Nguyễn Trãi e thẹn nhìn con Con đang được bay bay như người say quên đi hết cuộc đời này như như con chết đêm nay cũng phải hút về điếu này nghe một bài nhạc thật hay rồi hướng tới giờ cuối cùng mà kệ rượu cây một điếu cho anh em người cùng cô mà xin gia tử một điếu cho cha mẹ từ bất hiếu này có ra thứ một điếu dành cho trời một điếu dành cho đất một điếu dành cho những người đã chứng bằng thơ khi con mất biết hút không chịu đi khám phá nếu như mày cầm xích bút mày đi với ta mà đánh giá rồi đưa mày về cho thổ xem thì mà đánh cá còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra mời mày bước tới đất miền tây đâu cho mày nghe tiếng mò Khu mực của sông nước rồi mày sẽ thấy cái đàn cò Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đáng có Đó cũng đã có chết từng nguy thiên nhiên đã bán cho Tụi tao bát ngát đâm sen ở tháp 10 Đi dừng có cái bè qua và sự cát bưởi Còn đa dạng hải sản lúc nào cũng phải Tư tên nói mày nghe những cái trà xương Ổn là phải ngửi Tụi mày đang ăn là về cánh đồng của ngoại tao Biết không may mình Tây chấp phát qua đồng thích ngoại giao Mày qua Long Xuyên cho nổi alo cho bạn tao Nó sẽ đưa mày đi đập xa và họ muốn chơi cái loại nào Đi về Sóc Trăng với tao mà chơi đi tụi tao chịu Tụi tao lái, khoái, tụi tao hái, tụi tao quấn cho tụi mày hai Thế đừng có hút lên là sao đừng còn dài Ok tao cho mày tuổi con dây sẽ cánh một mét hai uống đi Anh em tao nói mày uống đi, mày cầm ly rượu mày uống đi Mày chơi xa lánh rồi sáng về sớm tao người ta chết mày uống đi Tụi tao sinh thành uống đi, mày bơi trời dinh đó uống đi Anh em ta xin em em ta tới nái luôn mày uống đi Và tao tiền sống ở Sài Gòn với ở chợ tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ Mà thôi mà thôi đi về quê tao nếu mà thấy điều đấy Sài Gòn này cội hạ em cô gái tóc ngắn ngang vai Nụ cười anh tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai Rằng hiên trông nhỏ bé Em cao một mét năm hai đó Em thấy anh vẫn hay cười và hình như anh chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử Luôn miệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì